là một điểm đến nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện thường niên của công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát, Bản Mù luôn ghi dấu trong lòng chúng tôi. Xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, một xã nghèo xa xôi với những ngôi nhà đơn sơ nằm treo leo sườn núi. Ở đây, cái điện, cái nước, cái chữ của người Kinh dường như vẫn còn xa xôi lắm. Năm 2019, năm đầu tiên đến với Bản Mù, Super Trường Phát đã có những món quà thiết thực đóng góp phần nào cho bà con nơi đây có thêm manh áo ấm, có thêm dòng nước sạch, có thêm kiến thức. Xúc động trước những tình cảm của người Hơ Mông, trước những cảnh đời còn quá nhiều thiếu thốn tại bản mù, năm 2020 chúng tôi lại quay lại nơi đây với nhiều tình yêu thương, nhiều sự chia sẻ hơn bao giờ hết. Luôn nhớ tới lời hẹn với bản mù tươi đẹp, hoang sơ. Năm nay, Super Trường Phát đã chuẩn bị, phát động, kêu gọi những tấm lòng nhân ái từ khá sớm. Mỗi người một chút, cùng nhau góp lại. Chúng tôi không khỏi hạnh phúc khi lượng quà tặng ủng hộ cho bà con bản mù nhiều gấp nhiều lần năm trước. Không chỉ là áo ấm, không chỉ là sách vở, 2020 ấm áp nghĩa tình còn mang tới cho bản mù nhiều giày dép mới, con giống và cái Tết Trung Thu rực rỡ sắc màu. Niềm vui hiện lên trên khuôn mặt của từng cán bộ công nhân viên super trường Pháp khi được tự tay chuẩn bị nào bánh nướng, nào bánh dẻo, nào đèn ông sao, đồ chơi, hoa quả cho các em nhỏ hơn mông. Kết thúc quá trình chuẩn bị vào ngày 24 tháng 9, sáng sớm ngày 25, đoàn thiện nguyện của Super Trường Pháp lên đường với niềm hân hoan được gặp lại bản mù, được chia sẻ thật nhiều, thật nhiều yêu thương hơn 7 giờ đồng hồ, hơn 300 km di chuyển từ Hà Nội, gần 200 km đường núi gấp khúc lượn quanh, đội ngũ của Silver Trường Phát đã có mặt tại bản mù. Niềm vui khôn xiết khi gặp lại những người bạn cũ, các cán bộ, các cô giáo vùng cao, những người đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình ấm áp nghĩa tình, mang lại một cái Tết Trung Thu đủ đầy cho các em bé hơ mông bản mù sau một năm gặp lại vẫn đơn sơ mộc mạc vẫn gần gũi thân thương xếp bao vẫn ở đó những ngôi nhà truyền thống của người mông ẩn hiện giữa những sườn núi cao các bà mẹ mặc váy xanh truyền thống điệu con lên nương rẫy những em bé nhỏ xíu tự mình đi học và những con đường đất đỏ khúc khuỷu đầy sỏi đá bản mù vẫn mù mịt trong khói xương vẫn thiếu điện thiếu nước vẫn thiếu cái chữ cái văn hóa, văn minh Nhưng năm nay mọi thứ đã khá hơn rồi từ tờ mờ sáng ngày 26 tháng 9, Super Trường Phát đã được chào đón bà con bản mù tại điểm trường mầm non bản mù, cùng nhau ăn sáng món bánh khúc đặc trưng của mùa đông Hà Nội. Thật ấm áp làm sao, những chiếc bánh khúc nóng hổi được bà con nâng niu và thưởng thức bên cạnh những món quà truyền thống giúp bà con Hơ Mông thêm ấm như quần áo, giày dép, sách vở, Super Trường Phát đã tổ chức vui trung thu với bánh kẹo, hoa quả. Mong cho những đôi mắt trong veo của các con sẽ luôn giữ được niềm vui như ngày hôm ấy. Thay mặt đoàn thiện nguyện công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Phạm Quốc Chính đã gửi gắm những lời chúc, những tình cảm tới bà con bản mù. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái, nhiều mạnh thường quân cùng chung tay mang lại cho bản mù cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm nay, đến với bản mù, Super Trường Phát đặc biệt quan tâm đến việc xóa đói tận gốc cho bà con. Bởi vậy, chúng tôi đã tặng riêng cho các hộ gia đình ngan giống, lợn giống, giúp họ làm quen với chăn nuôi, từ đó phát triển đời sống thêm đủ đầy. Thay mặt bà con xã Bản Mù, ông Sùng A Vừ vừa gửi lời cảm ơn, lời chúc bằng tiếng hơ mông đến Super Trường Phát. Đến thăm và tặng ống nước htpe, lợn giống, ngan giống cho 45 hộ gia đình tại thôn Tàng Gành và thôn Mít Si Láng. Đoàn thiện nguyện Super Trường Phát đã được gần gũi và sẻ chia sâu sắc hơn với bà con hơ mông tại Bản Mù. Gia đình anh Giàng A Du, một trong các hộ xa xôi, nằm ở phần cao nhất của tàng gành, sống qua ngày với nương lúa, nương ngô. Năm trước, gia đình anh Du đã được tặng ống nước HDPE Super Plus giúp đời sống sinh hoạt gia đình anh thuận lợi hơn. Năm nay, ban lãnh đạo Super Trường Phát đã gửi đến gia đình anh món quà thiết thực hơn là lợn giống và thức ăn gia súc. Cùng với đó là nhiều chia sẻ quý báu cho hoàn cảnh đặc biệt của gia đình anh. Gia đình anh Du có 4 người con, trong đó bé Giàng A Bình, 7 tuổi, bị bại não bẩm sinh, gần như chỉ nằm một chỗ. Xúc động trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Giám đốc điều hành Nguyễn Thị Hải Bình đã động viên gia đình, hướng dẫn gia đình anh các bài tập vận động, giúp bé A Bình mở ra những hy vọng mới, biết ngồi, biết đứng, biết đi. Dù cho còn quá nhiều khó khăn với cuộc sống thiếu thốn, nhưng nhất định bé Bình và gia đình anh Du sẽ sớm có những sự thay đổi tích cực. Cùng nằm trong hoạt động đến thăm các hộ gia đình khó khăn, gia đình anh Sùng A Sử đã được nhận ống nước HDPE Super Plus giúp mang nước sạch đến với ruộng ngô, ruộng lúa khô cằn trốn núi cao gia đình anh Sử, rồi đây sẽ phần nào có thêm bữa cơm ngon, có thêm bát nước sạch. 45 hộ gia đình, 45 hoàn cảnh khó khăn khác nhau đã được ban lãnh đạo nhựa super trường Pháp san sẻ phần nào. Hẹn năm sau quay lại, bản mù sẽ ấm no hơn. Thay mặt cho công ty cổ phần nhựa super trường Pháp, À, hôm nay đến với cả trạm tàu đến với bản đồ công ty có một sản phẩm công ty quốc gia là sản phẩm ống nghĩa ATVE muốn trao tặng là trao tặng để gửi cái lời yêu thương cái tình cảm công ty đến bà con bản mù và đến gia đình em chúc gia đình em sức khỏe hạnh phúc núi rừng bản mù đẹp mê hồn với những thửa ruộng bậc thang trang phục dân tộc màu sắc và đường đèo quanh co nhưng ở đó cuộc sống thật cần những yêu thương và sẻ chia để có cái chữ, cái điện để được văn minh hơn, được hạnh phúc hơn. Ấm áp nghĩa tình khép lại trong ánh mắt biện diện của bà con xã Bản Mù, của các cô giáo vùng cao, của những em bé hơ mông xinh xắn, thật chẳng muốn rời. Bản Mù ơi, hẹn sang năm chúng tôi sẽ trở lại, chia sẻ yêu thương, chia sẻ nghĩa tình.